đến với kênh Mầm Xanh Vai Cha. Các thành viên Vai Cha thân mến, càng ngày càng hiểu rõ ra rằng, chính quyền vì muốn ngăn cản người ta ủng hộ Vai Cha trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, mặc dù chính quyền chẳng đưa ra được bằng chứng nào hết. Sau 12 tháng đóng nền tảng mạng xã hội Vai Cha, mà không hề có lấy một bằng chứng nào, chính quyền Bỉ đã tước đoạt tiền bạc khỏi một phần 4 triệu người và tước đoạt khỏi nhân loại một chọn lựa trao đổi kỹ thuật số không hề bị thao túng bởi trí tuệ nhân tạo, tin giả hay quyền kiểm duyệt. Vì thế chúng tôi muốn thúc đẩy các bạn theo dõi chúng tôi trên các kênh truyền thông xã hội, thông qua Twitter, Instagram và YouTube. Mặt khác, cũng dễ dàng hơn để biết về những thông tin cập nhật trên trang nhà cũng như tham gia hành động như đăng bài, chia sẻ, vâng, vâng. Đầu tiên và trên hết, điều này là vì tính minh bạch của tình hình của chúng ta. Nếu chúng ta được nhìn thấy nhiều hơn thông qua việc chia sẻ ở nhiều nơi, bình luận và thích các bài đăng, nhiều người khác cũng có thể biết về sự bất công này, sẽ biết về Vita và sẽ ủng hộ chúng ta hết khả năng. Nhân loại cần một nền tảng như Vita, khẩn cấp hơn bao giờ hết. Họ có thể tước đoạt đi của 230.000 người mà không tạo nên sự ồn ào lớn nào. Nhưng nếu mỗi người trong chúng ta tiếp cận 5 người, thì chúng ta cũng đã tiếp cận được hơn một triệu người. Điều này có nghĩa là áp lực cũng sẽ lớn hơn và những người có trách nhiệm sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề khác. Chiến nghĩa sẽ chiến thắng. Đó là lý do các thành viên vai ra hãy hành động và hành động. Đối với những bài đăng riêng của cá nhân, chúng tôi đề nghị hãy dùng hashtag thăng VKEAZVAITA.